mẹ bên mẹ hiền cha yêu học hành vui chơi chẳng nghĩ suy công việc sự đời rồi thời gian trôi ngày con khôn lớn bước chân đi kiếm việc làm một mình bốn ba giữa thì thành xa hoa cuộc đời bon chen đã khiến con căng học nên người kiếm cơm người ta lòng bao cay đắng là con nhớ thương nơi đây mình còn lòng đau buồn vương mà nhiều khi con thấy con tuổi thân không như người ta cho thân này không làm điều gây ra lỗi thế nhưng gia đình bao người trong lòng rừng rưng dẫu cho thân này không làm điều gây ra lỗi thế nhưng gia đình bao người trong lòng rừng rưng mình bước qua đời nhau sau nhói thêm đau để nói nên câu giá từ để em được yên bên người ấy cất hết tất cả ký ức tiếng yêu khi người bước đi đi tiếc chi yeah yeah baby một mình anh bơ vơ chìm sâu trong mộng mơ bao niềm đau dấu hết tình yêu này thừa chìm thế hơn trên banh chẳng vào cung hướng nhân truyền tâm phật nào biết đâu lương duyên từng chốn xưa đồ lại thơm thơ ngày nhớ đêm ôm mong nàng lệnh cho phá rơi để kết nối chẳng tránh duyên xin lui về nương như cơ sự đời chớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa nàng buồn hóa tâm tư đau thương hóa tâm bệnh trong lòng như khóc hoa người mần cớ đi nơi linh thiêng mong quên yêu chiến miên để lại thấy đương trang bớt đau trong tim nàng mang ngày còn thơ bé bên mẹ hiền cha yêu học hành vui chơi chẳng nghĩ suy công việc sự đời rồi thời gian trôi ngày con khôn lớn bước chân đi kiếm việc làm một mình bồn ba xưa thì thành xa hoa, cuộc đời bon chen đã khiến con căng học nên người kiếm cơm người ta lòng bao cay đắng chẳng như cô bé ăn bữa cơm bên mẹ cha bao năm làm quê cách xa miền quê cách xa mẹ cha con nhớ nhưng ai hiểu thâu giàu sang làm sao không động vốn biết khi nào thành công rồi mùa xuân đến thay người người đông vui xuân sang nơi nơi về trong quê sum họp xa đình bỏ lại riêng con nhìn theo ngơ ngác mắt rưng rưng anh lệ buồn bạn bè khuyên con bao năm làm quê cách xa miền quê cách xa mẹ cha con nhớ thương nơi đây mình có